Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhục quá tô lầm, lừa Nguyễn Đức Trung lấy 10 tỷ rồi lại lật lọng Yêu cầu ông Lâm phải trả ngay Vào ngày 20 tháng 6 năm 2022, báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin Cựu Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung được chị gái thương xót nộp hộ 10 tỷ đồng Đây là thông tin một chiều, báo chí viết theo hướng có lợi cho cơ quan, cơ quan điều tra Báo chí Việt Nam là cơ quan định hướng dư luận nên sẽ không có sự thật khách quan nào được tôn trọng ở đây. Theo báo chí thì hội đồng xét xử thấy em trai bị truy tố ở khung hình phạt cao, chị gái của Nguyễn Đức Trung đã rất thương xót và vay mượn được 10 tỷ đồng nộp khắc phục hậu quả thay em để mong em mình được giảm nhẹ hình phạt. Câu hỏi đặt ra là tại sao chị ông Nguyễn Đức Trung không thương xót em mình ngay lúc trước mà để đến bây giờ mới thương xót như vậy? Đây là hình ảnh báo chí của nhà nước Việt Nam nói về số tiền 10 tỷ đồng. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Trung 8 năm tù buộc bồi thường 25 tỷ đồng. Bị cáo Giang bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù bồi thường 7,1 tỷ đồng. Bị cáo Hùng lãnh án 4 năm tù và phải bồi thường 4 tỷ đồng cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Đức Trung như cá nằm trong chậu hay chim trong lòng. Bị chủ lòng bóp lúc nào thì bóp. Sau phiên tòa sơ thẩm, lính của ông Tô Lâm đã làm áp lực với phía người thân ông Nguyễn Đức Trung để móc thêm 10 tỷ đồng nữa từ túi của bà chị ông. Đây là số tiền bất thường, vì nếu chị của ông Trung thương xót em mình thì bà đã chạy trọt trước phiên sơ thẩm rồi. Báo chí cho rằng tại tòa, ông Trung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét số tiền 10 tỷ đồng mà gia đình đã nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn sơ thẩm. Số tiền này do chị gái ông Trung nộp. Ông đề nghị được phép trao đổi trực tiếp với chị gái để cân nhắc việc có đồng ý nộp hay không. Tuy nhiên, trong lá đơn kháng cáo mà Nguyễn Đức Trung gửi cho Bộ Công an có nội dung được chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung. Cụ thể là trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm từ ngày 10 đến 13 tháng 12 năm 2021 tại phiên tòa luật sư Nguyễn Văn Tú là người bảo chữa cho tôi có đề nghị nộp hội đồng xét xử phiên Biên Lai nộp số tiền 10 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Vân là chị gái ruột của tôi. Tại thời điểm ông luật sư cung cấp Biên Lai cho thư ký phiên tòa thì tôi cũng mới biết nội dung này. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã bổ sung nội dung này vào bản luận tội và lấy đó làm căn cứ để đề nghị giảm mức hình phạt cho tôi từ 10 đến 12 năm xuống còn mức đề nghị từ 8 đến 10 năm và đề nghị hội đồng xét xử thu số tiền 10 tỷ này thì trừ vào số tiền mà tôi phải bồi thường. Sau đó, hội đồng xét xử khi tuyên án đã xác nhận luôn việc nộp 10 tỷ đồng của bà Vân là đã khắc phục thay cho tôi rồi. Được nêu tại phần ghi chú trang 37 của bản án mà cả Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và vị thẩm phán đều không hỏi tôi để có đồng ý cho bà Vân nộp thay cho tôi hay không. Ông Trùng viết tiếp, tôi đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xem xét ba nội dung tôi nêu trên xem đúng sai thế nào để có phán quyết rõ ràng. Tôi đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm quyết định trả lại 10 tỷ đồng này cho bà Nguyễn Thị Vân. Nếu tòa phúc thẩm vẫn tuyên tôi có tội phán quyết tôi phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cho tôi được liên hệ với vợ tôi để nộp khắc phục ngay. Như vậy là Tô Lâm đã dụ ông chị ông Nguyễn Đức Trung nộp tiền chạy án, bà tin lời nộp để em mình được giảm án. Khi nộp xong, tòa án lại quỵt và nói rằng số tiền đó là nộp phạt để khắc phục hậu quả. Trong khi ông Nguyễn Đức Trung thì luôn khẳng định ông không hề sai. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người cho rằng đã lừa đồng chí của mình 10 tỷ đồng. Nếu có bà chị gái ông Trung tại tòa để đối chất thì phía chính quyền lòi mặt chuột là kẻ lật lọng. Vì thế không biết bằng cách nào mà tòa giàn xếp được chị gái ông Trung không đến tòa. Báo chí nói vì lý do sức khỏe bà chị ông Trung không đến là mất oan 10 tỷ và em mình chẳng được minh oan. Thiết nghĩ ông Tô Lâm cũng nên đối xử tử tế với đồng chí cùng ngành chứ chơi như vậy là quá bẩn. Và cả tòa án nữa, đồng lõa với Tô Lâm để gạt người khác 10 tỷ đồng là rất ác. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á cho nổ tung Đà Nẵng. Phủ Chủ tịch ở Hà Nội dùng chuyển đã nhiều tháng qua, người dân Việt Nam đặt câu hỏi tại sao tổng số lượng 70.000 kit xét nghiệm và sinh phẩm phòng chống dịch đã mua của Việt Á còn cao hơn giá ở Hải Dương, tổng giá trị lên đến 275 tỷ đồng mà nơi đây vẫn không có động tĩnh gì cả. Có người nói chắc là Đà Nẵng tai qua nạn khỏi, có người thì lại nói rằng trước khi bão đến thì bão rất yên lặng. Không biết ai nói đúng, nhưng giờ đây có vẻ như ý kiến thứ hai gần với thực tế hơn. Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng thì ngày 20 tháng 6, ông Vũ Xuân Viên, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng đã đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến đại án Việt Á ở Đà Nẵng. Đến hình ảnh Việt Á đã lan đến thành phố Đà Nẵng. Ông Vũ Xuân Viên nói rằng, qua điều tra bước đầu, việc mua sinh phẩm xét nghiệm ở Đà Nẵng thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổng số lượng kit xét nghiệm sinh phẩm phòng chống dịch trị giá 275 tỷ đồng mà cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã mua thì phần liên quan đến Việt Á là 248 tỷ đồng. Liên quan đại án Việt Á tại Đà Nẵng đã có đến 4 đoàn cùng tham gia kiểm tra giả soát gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Công an thành phố Đà Nẵng và Thanh tra thành phố Đà Nẵng. Có thể nói CDC Đà Nẵng như đang lọt vào trận đồ thập diện mai phục không thể nào thoát với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, bủa vây trùng trùng điệp điệp như vậy. Thực ra công an thành phố Đà Nẵng không muốn khui ra vụ kết xét nghiệm ở thành phố này nên họ đã trần chừ mãi chưa làm. Khi ông Tô Lâm nhận lệnh từ Nguyễn Phú Trọng mới ép công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc. Được biết Quảng Nam và Đà Nẵng là hai địa phương được gọi là sân nhà của Nguyễn Xuân Phúc. Cũng có nguồn tin cho biết bà Trần Thị Nguyệt Thu đã yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiêu thụ bộ kit xét nghiệm giảm của công ty Việt Á một lượng lớn cho bà. Nếu đây là sự thật thì có thể nói vụ kit xét nghiệm giảm này của Việt Á đang bùng nổ tại Đà Nẵng và sẽ làm dung chuyển phủ chủ tịch ở Hà Nội, nơi mà Nguyễn Xuân Phúc đang ở và làm việc tại đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Công an thành phố Đà Nẵng và Kiểm thanh tra thành phố Đà Nẵng đang được lệnh phải moi cho bằng được hành động lợi dụng và lạm dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham nhũng, soi thật kỹ quy trình đấu thầu để phát hiện dấu hiệu sai phạm nhằm tiến tới khởi tố. Ông Vũ Xuân Viên nói việc này sẽ liên quan đến rất nhiều người vì cả một quy trình để lập hồ sơ, thẩm định, duyệt giá vân vân và liên quan đến sinh mạng chính trị của rất nhiều cán bộ cấp cao. Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 12 nhưng sau đó không có phát hiện chấn động nào cả. Trước đó ngày 20 tháng 12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân thành phố về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19 liên quan đến công ty Việt Á, nhưng báo cáo này lại được chấp nhận mặc dù nó là bảng báo cáo giả dối. Tại thời điểm tháng 5 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố có đề xuất mua sắm 70.000 bộ test sinh phẩm xét nghiệm Lane Power của Việt Á với đơn giá dự toán là 509.000 đồng mỗi bộ test. Đây là hình ảnh phu nhân ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thành Long, Bộ Y tế đã cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này là 470.000 đồng một bộ test cho đơn hàng dưới 500.000 test. 367.000 đồng trên một bộ thép với đơn hàng từ 500.000 cho dưới 1 triệu bộ thép. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu với tổng số lượng mua sắm là 200.000 bộ thép, đơn giá là 367.500 đồng một bộ. Giá mua kit test cao ngất ngưỡng, không biết số tiền này sẽ chui vào túi ai. Đây là câu hỏi mà người dân đang đặt ra cũng rất cần Bộ Công an làm rõ vấn đề này. Có thể nói nếu phanh phui đến cùng vụ việc Á ở Đà Nẵng thì sẽ không chỉ liên quan đến những quan chức thành phố mà còn liên quan đến gia đình ông chủ tịch nước. Đây là vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám khui đến cùng hay không?